Hello, à, vâng, xin được kính chào tất cả quý vị, anh chị cùng tất cả mọi người. À, chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh sổ số miền Nam của mình. À, hiện tại bây giờ là 16 giờ 50 phút của ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023. Thì à, sổ kết quả, à, sổ số miền Nam của chúng ta đã sổ ra được ít phút rồi. Thì à, sau khi kết quả đã về, thì mình cùng ngồi lại đây cùng điểm qua những con số cũng như đưa ra những dự đoán cho tất cả anh chị chúng ta miễn phí vào ngày mai để chúng ta chơi tham khảo đúng không ạ cái kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí anh chị em yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để à, khích lệ tinh thần cũng như ủng hộ cho em để mình có động lực tốt nhất à, mình à, lên video và đều đặn và chia sẻ những cái đường cầu hay cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ngày hôm nay xin cảm ơn 7 à, lượt like của tất cả mọi người cũng như 43 lượt xem đúng không ạ cái kênh của mình một thời gian qua mình không ờ, lên được ờ, video đều đặn cho nên là bị mất tương tác cũng như là bị mất lượt xem tụt khá là nhiều hy vọng dòng những cánh tay của quý chị yêu mến kênh thì để lại cho kênh một like cũng như à, lượt xem à, ngày càng ngày càng nhiều hơn để mình có động lực tốt nhất mình lên kênh đều đặn cũng như đưa ra những dự đoán tốt cho tất cả mọi người đúng không ạ và anh chị em nào có những cái đóng góp có những bình luận thì anh chị em hãy à, bình luận à, mình sẽ à, đúc kết ra à, những cái lời tâm huyết của tất cả mọi người à, dành cho kênh cũng như góp ý cho kênh đúng không ạ và quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay thì sổ số đã sổ ra được ít phút rồi thì à, điều đầu tiên là chúng ta cùng điểm qua kết quả của ngày hôm nay đúng không ạ đối với đài tây ninh thì chúng ta có đầu là có số 87 đuôi là có số đặc biệt 64 tổng không càng 7 đúng không ạ an giang thì chúng ta có đầu là con lô 02 đuôi là con số đặc biệt 17 tổng 8 và là càng 3 đúng không? với Bình Thuận thì chúng ta có đầu là con số 87 và đuôi là con số 50 tổng 5 càng 4 đúng không? nhìn qua các đầu lô thì à, có thể thấy ở đối à, với đài đối với đài Tây Ninh thì à, đầu số 0 đã bị gãy số 2 đẩy về cạnh bị câm đúng không ạ an giang thì chúng ta có đầu số 5 đẩy về câm và à, đặc biệt nhất ở đài bình thuận là chúng ta không có đầu nào bị câm cả à, có số giải ra khá là đều khá là đẹp đúng không ạ rồi kết quả đạo ra thì à, à, xin chúc mừng tất cả mọi người à, anh chị à, cùng tất cả mọi người ngày hôm nay chúng ta gặt hái được thành công thì à, ở đài nào thì à, xin chúc mừng tất cả mọi người ở đài đấy các bạn nhé và điểm qua cái kết quả của kênh của mình có bắt cho tất cả mọi người ngày hôm qua đúng không ạ thì à, mình bắt à, công khai minh bạch đúng không ạ có sao thì nói vậy à, trúng thì mình nói trúng trượt thì mình nói trượt đúng không ạ đầu tiên đối chứng trực tiếp ở đài tây ninh thì à, mình có bắt cho tất cả mọi người lô ba bốn bốn ba thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta ba bốn bốn ba chỉ có 41, 37 các bạn ạ không có 3443 thì không có rồi đối với đài An Giang thì bao lô à, 0110 An Giang 0110 đúng không ạ à, rất tiếc nó về 02 các bạn rất tiếc 0110 cũng khá là tiếc đài An Giang chúng ta không gặt hái được thành công rồi hy vọng rằng ở đài Bình Thuận chúng ta sẽ gặt hái được thành công ở đây thì đài Bình Thuận chúng ta nhìn thấy có lô 02 các bạn ạ chúng ta bị lộn đài Bình Thuận rồi bình thuận thì mình cũng báo luôn cho tất cả mọi người 0220 ạ thì nổ được con 02 rồi à, xin chúc mừng à, quý anh chị nào chúng ta gặt hái được thành công ở đà bình thuận con lô 02 đó thì xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ như vậy thì à, tiếp tục à, đối với đầu đuôi số ba đài thì chúng ta có thể thấy 3883 7887 các bạn đặc biệt là con 7887 thì chúng ta có thể thấy nếu mà quý chị nào theo ở trên kênh của mình đầu nuôi trong ba đài chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 số đúng không ạ? Chúng ta đã đổ tưng mừng con 87 nhân 2 thật là tuyệt vời một niềm vui quá là rực rỡ anh chị em ạ đầu nuôi thực sự mà nói thì khó rất là khó bắt ngày hôm nay em đã bắt nổ tưng mừng con 87 cho chúng ta đúng không ạ? Tuyệt vời như vậy thì kênh của chúng ta ăn hôm nay chúng ta đã chiến thắng được cả lô lận đề thì mình trông chờ những cái nút like cũng như những kênh lời bình luận cảm ơn của tất cả mọi người đối với kênh của mình đúng không ạ lượt xem khá là ít cho nên là mình ờ, hy vọng rằng lượt xem của tất cả mọi người uh, chúng ta dành cho mình được nhiều hơn cũng như lượt like được nhiều hơn để giới thiệu đến bạn bè anh chị em và biết đến kênh của mình nhiều hơn đúng không ạ thì ờ, cái lượt xem của tất cả mọi người nhiều và lượt like nhiều thì mình sẽ có phần cảm hứng cảm kích và mình sẽ cố gắng nhất để mình soi ra đường cầu hay những con số đẹp để cống hiến cho tất cả mọi người miễn phí hàng ngày đúng không? Nếu như ngày hôm nay lượt xem của tất cả mọi người à, được nhiều thì cái lượt tất cả anh chị cũng như tất cả mọi người sẽ biết đến những con số mình chốt nó đẳng cấp như thế nào đúng không? nổ tương bừng như thế nào đúng không thì mình hy vọng rằng ngày mai à, lượt xem cũng như lượt like của tất cả mọi người sẽ dành cho mình được nhiều hơn cũng như à, những cái lời động viên của tất cả mọi người dành cho mình thì mình sẽ luôn luôn luôn khẳng định vị thế đối với kênh của mình sẽ là một con số chuẩn xác cho tất cả mọi người để chúng ta lựa chọn chúng ta mua um, sổ số kiên thiết phát hành của nhà nước phát hành hàng ngày đúng không ạ Rồi thì liên à, quan qua những cái kết quả ngày hôm nay chúng ta gặt hái được thành công khá thành công rồi. Thì à, ngày mai của chúng ta là ngày thứ sáu ngày à, mùng 3 tháng 2 năm 2023 thì mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai như sau. Đối với ngày mai thì chúng ta ở Đài Vịnh Long thì mình sẽ có con 57 75 và ở Đà Bình Dương thì có 02 20 rồi tới đài Trà Vinh sẽ có con 2332. Xin lỗi quý vị. Sẽ có con lô 2332. Rồi, đầu nuôi số 4 đài thì sẽ có con 65 56 99 58 85 và con à, 08 80 Rồi, trên đây là những con số cho tất cả các quý anh chị tham khảo vào ngày mai ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 tất cả những con số của mình đưa ra thì là hoàn toàn là miễn phí à, chia sẻ hoàn toàn là miễn phí cho tất cả mọi người rồi thì mọi người đi qua thì nhớ à, để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình và xây dựng kênh của mình bằng lời tâm huyết đóng góp của tất cả mọi người à, mình sẽ tạo các phấn khích những cái ờ, động lực cho mình để mình ờ, xây dựng một cái kênh soi cầu miền Nam à, chuyên bắt cầu lô miền Nam lô tô đầu đuôi cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta tham khảo chúng ta chơi ngày đúng không ạ và cuối video thì mình xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày mai sẽ đắc tài đắc lộc và gặp hái được nhiều thành công và chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng với những cái đường cầu hay để có số đẹp và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người à, chúng ta vào cái khung giờ này ngày mai và mình xin à, kết thúc video tại đây thì anh chị em yêu mến kênh của mình thì hãy nhớ để lại cho mình một cú like cũng như ấn đăng ký kênh của mình để mình có động lực tốt nhất à, lên video đều đặn cũng như chốt cho con số hay cho tất cả mọi người quý chị nhé và xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người